Xin chào các bạn Tôi ờ, hôm nay Đặng Phương sẽ chia sẻ cho các bạn biết về một cái giải pháp chữa chứng nghiện rượu Như các bạn đã biết đó nghiện rượu cũng là một căn bệnh nani mà hầu như hầu như rất khó để chữa trị hay gọi là cai rượu thì nhiều người biết đó đến tôi tôi đã chia sẻ về các cái giải pháp chữa bệnh nani thì chúng ta hỏi uh, giả sử như căn bệnh ung thư tại sao nền y học thế giới hiện đại chưa chữa dứt điểm được rồi tại sao mà những bài thuốc lá thuốc nam dùng rất hay chứ người khỏi người không rồi tại sao ung thư mà lại có trường hợp đi chùa khỏi bệnh rồi có trường trường hợp trường hợp mà thôi miên khỏi bệnh và một số trường hợp thì, thì uh, uh, có thể tập pháp luân công khỏi bệnh rồi tại sao hầu hết người bị ung thư thì mang tăng bệnh mà thì trong cái, cái, cái giải pháp mà tổng thể đó thì có một cái giải pháp thì các bạn để ý đến đó là tại sao một mà, mà bệnh có thể thôi miên khỏi bệnh đó từ ung thư tiểu đường hay các cái bệnh có một số trường hợp khỏi bệnh thì trường hợp đấy là trường hợp nào đó còn hôm nay chúng ta sẽ đến với với một cái phương pháp mà tại sao nghiện rượu cũng có thể áp dụng áp dụng phương pháp này đó là áp dụng vào vào thôi miên thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn ở các video tại sao những trường hợp mà thôi miên khỏi bệnh thì thôi miên là người ta đi về gì đi về quá khứ đi về quá khứ thôi miên trong NLP là đi vào dòng thời gian đi vào dòng thời gian nghĩa là giả sử tôi năm nay là 50 tuổi Đấy, 56 tuổi thì nhiều khi căn bệnh là tôi cài đặt tôi cài đặt trước đó tôi cài đặt trước đó có thể 5 năm 10 năm hoặc là đến 50 năm hoặc là đến lúc gần như mới sinh ra tôi đã cài đặt rồi và đến bây giờ tôi bị bệnh thì đấy là bệnh do do tiềm thức gây nên thì bệnh do tiềm thức gây nên do tiềm thức gây nên thì không thể chữa bằng thân bệnh tâm bệnh hay cũng không giải nhiệt được mà phải gì giải quyết bằng cách gì thôi biên trị liệu nghĩa là thay đổi thay đổi trong tâm thức chúng ta bởi vì vô tình trong quá khứ chúng ta đã cài đặt cái bệnh này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ biết đến một cái giải pháp về chứng nghiện rượu chứng nghiện rượu chứng nghiện rượu nha à, tôi sẽ ghi là nghiện rượu không chứng nghiện rượu các bạn là phải bỏ chứng nghiện rượu nghiện rượu nghiện rượu nghiện rượu nghiện rượu mà chữa chữa nghiện rượu nghiện rượu và chữa lành bằng chữa lành bằng thần xoài chữa lành bằng thần số học có lẽ ban đầu những người nào mới nghe tôi gọi chữa lành đó, nghiện rượu chữa lành bằng thần số học thì có thể hơi lạ vì vậy các bạn có thể có thể tìm hiểu thần số học là gì thì hiện nay trên YouTube rất nhiều rất nhiều rất nhiều về những cái bài nói về thần số học nhưng đối với tôi thì tôi nghiên cứu về sức khỏe còn trong thần số học là youtube họ chia sẻ đó thì thần số học này họ uh, các cái bài đó các bài giảng về thần số học thì nói về con số ngày sinh này rồi uh, uh, tên của chúng ta này nó đều tính ra thành bằng con số và con số ấy thì nó lại liên quan đến với số phận cuộc đời của từng con người nó hình thành tính cách từ ngày sinh tháng đẻ ngày dương các bạn ấy. trong á à, đông à, trong trong trong á đông thì à, tính ngày sinh tính ngày sinh thì lại tính theo ngày âm nhưng trong thần số học thần thần số học thì lại tính theo ngày dương đó nhưng tất cả các cái, cái, cái, cái phương pháp này tính về ngày âm hay ngày dương nó đều có thể là tương đối chính xác tương đối chính xác thì trong cái ờ, thần số học này trong thần số học này thì các bạn sẽ ờ, thấy được thấy được cái tính cách của chúng ta có thể hình thành từ ngày sinh tháng đẻ thì ngày sinh tháng đẻ mà mà mà để chữa bệnh dựa vào cái ngày sinh tháng đẻ chữa bệnh thì chúng ta dựa vào con số nào đó thì trong chữa bệnh trong chữa bệnh thì người ta dựa vào ngày sinh tháng đẻ ngày sinh tháng đẻ của của số đường đời thì số đường đời là gì thì các bạn chú ý là số đường đời bạn số đường đời số đường đời số đường đời là gì số đường đời số đường đời bao gồm ngày tháng năm sinh năm sinh của chúng ta rồi tạo thành một số đơn như là nếu các bạn cộng dồn ngày sinh tháng đẻ vào thành hai số số 11 chẳng hạn thì các bạn phải lấy một cộng một thành hai hoặc 54 chẳng hạn thì các bạn lấy 5 cộng 4 thì thành số 9 thì đấy là số tạo thành một số đơn đó thì giả sử như một bạn nào đó sinh ngày 27 tháng uh, à, 11 năm uh, à, à, 2001 chẳng hạn nhá thì các bạn phải lấy 2 cộng 7 cộng 1 cộng 1 tháng 11 là cộng 1 xong rồi cộng tiếp là 2 cộng 0 cộng 0 và cộng 1 tiếp thì bằng giờ ở đây 2 cộng 7 9 10 11 12 13 13 13 14 đây là thành 14 14 14 thì lúc này các bạn lại phải thành lấy 1 cộng 4 bởi vì số này là số đôi à, số kép thì các bạn phải lấy 1 cộng 4 bằng 5 đây chính là số đường đời là con số 5 thì vì con số đường đời nó chỉ hình thành là từ 1 đến 9 từ 1 đến 9 nha đó giả sử nếu là con số không là không có không có bởi vì các bạn cộng dồn kiểu gì nó có ra một con số ờ, một không chẳng hai không thì là số 2 một không là số 1 một cộng không là số một đấy nên nó chỉ có số 1 cho đến 9 nó không có số 0 nên là các bạn cộng gì chỉ sẽ ra một con số từ số 1 đến số 9 thì áp dụng con số đường đời này để chữa bệnh nghiện rượu như thế nào đó, giả sử những người có con số 5 ở đuôi nhá thì chữ như nào và các bạn chú ý tất cả số đường đời cộng vào số đường đời cộng vào nó ra các con số này mới chữa chứng nghiện rượu theo phương pháp ngày hôm nay tôi chia sẻ đó là số đường đời cộng vào có số 1 và cộng vào nó có số 5 và cộng dồn vào nó có số 7 chỉ ba số này các bạn chú ý tôi nhé chỉ ba số này cộng dồn vào có 157 thì mới chữa phương pháp theo phương pháp phần số học này nếu như các bạn có thể logic lại phương pháp của tôi là chữa bệnh ung thư chữa bệnh ung thư bằng thôi miên chỉ liệu thì các bạn sẽ thấy một cái ờ, chia sẻ của tôi đó là gì chữa ung thư do bị tâm thức do do tiềm thức gây nên do tiềm thức gây nên hạn thì giả sử như các bạn biết là bác sĩ chữa bệnh gì đó thì đấy chữa bệnh gì đó thì sau này bỗng nhiên đúng căn bệnh đó giả sử chữa tim thì sau này mình bị bệnh tim chết vì tim rồi chữa ung thư bị ung thư chết vì ung thư thì đấy là gì bị cài đặt trong vô thức khi cái công việc nghề nghiệp chúng của, của chúng ta đó hàng ngày hàng ngày cập nhật vào mà chúng ta không biết rằng đó là bệnh do cái hình ảnh nó nó, nó tạo ra từ trong thì lời nói và hình ảnh nó cài đặt vào trong tâm thức của chúng ta thì bệnh hình thành một cách vô thức lúc này chúng ta không biết xóa không biết xóa đó thì bỗng nhiên một ngày nào đó chúng ta hoặc người nào đó đang đang làm làm cái việc gì đó thì thì chính họ ấy đúng từ nghề nghiệp họ và cách đơn giản nhất và dễ nhất đó là thôi miên thôi miên thì nếu như giả sử trong quá khứ nó có một cái cảm xúc xấu tạo thành rất rõ rệt thì các bạn có thể đến đó coaching xóa cảm xúc xấu đó thế nhưng nó mới hình thành từ từ thì không thể đến đó không thể quay về quá khứ để xóa cảm xúc bởi vì nó tạo ra cảm xúc đó là không có mà nó lại xây dựng rất từ từ như là hình ảnh hàng ngày cập nhật cập nhật những cái hình ảnh hình ảnh đó bỗng nhiên sau cái hình ảnh đó ám thị vào cơ thể và ám thị và não bộ ta vô tình não bộ ta cập nhật và bắt đầu xây dựng cho cơ thể chúng ta bị cái đó và chính cái điều này thì chúng ta phải quay phải phải gì phải áp đặt lại áp đặt lại cho hình thành một cái cái hình ảnh mới trong tiềm thức thì chúng ta sẽ gì, sẽ chữa lành được cơ thể đó sinh nghề tự nghiệp ở cái chỗ này còn đối với trong con số đường đời mà có con số 157 thì nó cũng có thể hình thành cái tính cách trong cuộc sống của chúng ta nó tạo ra cái thói nghiện rượu thì cái cái chứng mà để tạo ra thói nghiện rượu trước hết là chúng ta phải phải quan sát cái số đường đời của của người nghiện rượu nếu cộng dồn ngày tháng năm sinh cộng dồn vào mà có số đuôi là cái kết quả là một năm và bảy thì lúc này chúng ta lại quan sát họ có phải có phải đây là nguyên nhân không đấy hỏi và quan sát họ xem có có phải họ có những cái cảm giác họ có những có những cảm giác tuyệt vọng nó có những cảm giác tuyệt vọng muốn trốn khỏi thực tại nghĩa là người ta nhìn về cái thực tại người ta cảm thấy tuyệt vọng tuyệt vọng trong công việc tuyệt vọng trong đời thường tuyệt vọng trong trong trong cuộc sống họ có những cảm giác tuyệt vọng đó thì chúng ta phải tìm hiểu và tìm hiểu nó họ có những lúc tuyệt vọng trong cuộc đời trong cuộc sống họ khi bị tuyệt vọng này thì tự nhiên tự nhiên trong tâm thức họ trong tâm thức họ cảm thấy muốn quên loãng quên lãng và bắt đầu chứng uống rượu do cái sự tuyệt vọng đó hình thành thì lúc này chúng ta phải giúp họ rút thứ nhất tìm lại số đường đời sau đó tìm lại cái cái gì mà họ đã để cho cho cơ thể họ cảm thấy tìm bạn cho cuộc sống thì chúng ta giúp họ phải hàng ngày tuyên ngôn hoặc gọi là uh, nói với bản thân họ họ nói thầm với bản thân họ thì cách nói như sao có thể buổi sáng sớm buổi sáng sớm là nói 5 phút buổi chiều tối hoặc à, trước khi đi ngủ nói lấy 15 phút tuyên bố với bản thân tuyên bố với bản thân hoặc nói thầm với bản thân là tôi gắn chặt với thực tại tôi gắn chặt với thực tại tôi cần thế giới và thế giới cần tôi đó câu nó ngắn thôi các bạn có thể ghi lại và sáng 5 phút chiều tối 15 phút nói to cũng được nói to cũng được tuyên bố gần như là câu tuyên bố hung ngôn vào hoặc là nói thầm với bản thân mình tôi gắn chặt với thực tại tôi cần thế giới và thế giới cần tôi đó để khẳng định mình để khẳng định mình đó chứ cái đó nó sẽ đi ngược lại cái điều gì điều tuyệt vọng mà người đó đã cài trong tâm thức đó nên các bạn phải giúp người nghiện rượu nói được điều đó tôi gắn chặt với thực tại tôi cần thế giới và thế giới cần tôi nói đặc biệt là bạn làm sao ăn vào tiềm thức ăn vào tâm thức thì bỗng một ngày nào đó chứng nhận rượu mất tích chứng nhận rượu mất tích và đây là phương pháp mà tôi chia sẻ dựa trên dựa trên thần số học dựa trên thần số học và thần số học này không ai khác chính là do nhà toán học Pythagore nhà toán học Pythagore đã xây dựng nên những cái phương pháp và những và giúp cho chúng ta nhận biết được những con số tại sao chúng ta bây giờ đang có con số để dùng đó con số 1 đến 9 thôi mà tại sao nó nó có thể đưa ra những cái cái, cái định lý muôn vàn ở trên trái đất này để tính toán tất cả những các con số khác những cái thì, uh, hình thể cho đến những cái dãy số ừ, nếu về toán học thì nó vô cùng tận tại sao nó chỉ có từ 1 đến 9 thôi thì Pythagore nhà toán học Pythagore đã giúp chúng ta hiểu ra được bản chất đó và ông là người nghiên cứu về kim tự tháp sâu thẳm nhất đó và từ kim tự tháp từ những cái uh, nghiên cứu kim tự tháp thì Pythagore đã đưa ra cho chúng ta biết được đó biết được cái giá trị mà chúng ta ngày nay đang sử dụng có thể nói là có thể muôn muôn đời truy sách chúng ta đã giải hết được về toán học những cái định luận về toán học chúng ta chưa tìm ra hết đâu đó chỉ con số từ 1 đến 9 thôi chứ không đương nhiên tự nhiên chúng ta bây giờ có con số để dùng con số để để để sử dụng để tính toán đó thì những cái mà phương pháp chữa lành bằng thần số học này cũng là của của bậc thầy về toán học Pythagore nhà nghiên cứu toán học Pythagore đưa ra còn tôi thì tôi có đọc về tài liệu của về phương pháp chữa lành bằng thần số học tôi chia sẻ ở đây để các bạn áp dụng nhưng các bạn áp dụng thì phải dựa trên cơ sở là đúng nếu các bạn áp dụng đúng về phương pháp này mong các bạn hãy chia sẻ lên cái trang của tôi để có thể giúp được nhiều người hơn nữa và nếu các bạn cảm thấy mà các bạn ứng dụng tốt các bạn có thể chia sẻ phương pháp này cho những người khác để người ta cùng ứng dụng ngày hôm nay thì tôi xin tạm dừng ở đây hẹn gặp các bạn vào chương trình sau với phương pháp chữa dụng tóc bằng thành số học xin cảm ơn